Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới và đây là một tập mới của podcast DeFi Discussion. Trong tập tuần này thì uh, mình nghĩ là nó sẽ là một tập short recap một cái tổng hợp ngắn thôi tại vì à, như anh em cũng biết là chúng ta vừa có một cái kỳ nghỉ lễ và khi mà quay trở lại làm quen với những nguồn quay của thị trường á thì à, nếu như mà <laughs> chúng ta chọn một cái à, một cái topic hoặc là một cái một cái buổi thảo luận nó quá là chuyên sâu hoặc quá là hardcore quá nặng về technical á, thì có thể sẽ đâu đó làm à, làm chúng ta bị một cái à, một vài cái chấn thương liên quan đến tâm lý khi mà tham gia thị trường à, gọi là trong cái quá trình mà chúng ta bắt nhịp lại với thị trường thì à, trong tờ tuần này thì chắc là sẽ là một cái tổng hợp nhỏ của cá nhân mình về những cái tin tức cũng như là những cái à, những cái ghi chú của cá nhân mình và hy vọng là DeFi discussion tuần này vẫn sẽ mang lại những cái giá trị cũng như là những cái góc nhìn thú vị cho anh em đang nghe podcast ha rồi thì uh, ok trước khi đi vào cái ghi chú và những cái thông tin của tập podcast tuần này thì cho cá nhân mình uh, uh, disclaimer tức là gọi là gọi là lưu ý trước với các anh em đang nghe podcast đó là đây là những thông tin của cá nhân mình thu thập và uh, những cái góc nhìn mà mình chia sẻ sau những cái thông tin này thì nó chỉ là những cái góc nhìn cá nhân thôi và nó sẽ không được xem là lời khuyên đầu tư anh em ha rồi thì à, thôi không dài dòng nữa thì à, chắc là mình sẽ vào luôn cái từ khóa mà cá nhân mình nghĩ là thú vị nhất trong tuần vừa qua đó là AV với phiên bản à, V3 thì nhiều anh em nếu mà theo dõi thị trường DeFi thì cũng biết là AV V3 thì nó không phải là lần đầu được nhắc đến thậm chí là cái phiên bản này nó cũng đã xuất hiện rất nhiều ở trên các cái hệ sinh thái khác ví dụ như là anh em nào hay đi pha ở bên uh, Ờ, layer 2 thì như cũng thấy là trên Optimism hoặc là Arbitrum thì nó cũng có những cái phiên bản V3 này rồi hoặc là những cái ờ, layer one khác ví dụ như là Avalanche vậy thì cái phiên bản V3 mà mình nhắc đến trong tuần qua thì có gì đáng chú ý điều đáng chú ý của cái từ khóa V3 này đó là nó được triển khai ở trên mainnet của Ethereum và như anh em cũng biết rồi Ethereum nó là cái blockchain uh, lớn nhất của thị trường hiện tại và dòng vốn ở đây thì rất là nhiều mình sẽ lấy ra một vài cái con số như thế này để anh em hình dung ở trên Ethereum thì phiên bản V2 của AV trước cái nâng cấp này trước cái nâng cấp V3 thì à, nó đã có cái lượng tài sản được gửi vào à, dao động giá trị dao động khoảng 5 tỷ thì à, để có một cái so sánh nhỏ thôi thì à, các cái blockchain khác các cái hệ sinh thái khác thì cái giá trị tài sản được gửi vào AV thì nó chưa vượt quá con số 1 tỷ thậm chí là chưa có một cái blockchain nào vượt quá con số 1 tỷ thì anh em biết được là cái việc mà triển khai V3 ở trên Ethereum nó sẽ có một cái hiệu ứng vô cùng khác biệt đó là ở trên đây thì thanh khoản nó dồi dào hơn tiền thì nó cũng nhiều hơn cá voi thì nó cũng ờ, có chỗ để nó bơi đó thì đó là cái điểm đầu tiên mà phiên bản V3 này tại sao nó để lại cho mình những cái sự quan tâm gọi là đáng chú ý ở trong tuần vừa rồi một cái chi tiết nữa của phiên bản V3 này đó là nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều các cái liquid staking token anh em nào mà thắc mắc về cái từ khóa liquid staking và tại sao cái mảng thị trường này nó ừ, hot trở lại gần đây thì có thể tua lại một hai tập thì bọn mình cũng có những cái buổi trò chuyện liên quan đến cái liquid staking này thì à, về bản chất là cái liquid staking này á nếu như mà anh em hình dung thì nó sẽ giúp thị trường mở khóa được một lượng tài sản rất là lớn thay vì là chúng ta đem Ethereum stake vào uh, cái Bitcoin chain và nó kẹt cứng ở đó thì uh, một cái lượng tiền nó nằm không thì nó khá là uổng và một cái lượng tài sản đó chỉ được dùng cho việc là verify cũng như là bảo mật cho một cái mạng lưới blockchain thì nó khá là không hiệu quả về mặt uh, sử dụng vốn thì uh, à, đó đó là những dòng ngắn gọn về liquid staking thôi thì AV họ sẽ hỗ trợ liquid staking à, đặc biệt là AV V3 đó thì những cái đồng như là ST ETH thì nó đã qua quen thuộc rồi ngoài ra thì nó có RETH đó thì uh, cũng đang được đề xuất để đưa lên uh, AV À, AV V3 thì uh, khi mà người dùng có được Ethereum stake vào mạng lưới rồi cầm Ethereum ra và nhận cái giấy chứng nhận là ETH chẳng hạn thì họ có thể đem cái giấy chứng nhận đó và họ thế chấp vào họ tiếp tục vay những cái tài sản khác để tiếp tục gọi là tham gia vào thị trường DeFi thì lúc đó cái dòng vốn ở trong một cái hệ sinh thái nó sẽ tăng trưởng rất là mạnh một cái chi tiết nữa mà chỉ có cái phiên bản V3 này nó mới có thì uh, đó là cái ờ, efficiency mode tức là viết ngắn gọn là e mode ấy cái tính năng mới này của phiên bản V3 thì nó sẽ cho phép là người dùng vay được một cái lượng uh, loan to value cái tỷ lệ phần trăm nó cao hơn loan to value nó là gì anh em hình dung nó là cái tỷ lệ phần trăm ví dụ như loan to value là 70% đi thì anh em bỏ vào 100 đồng thì anh em tối đa chỉ có thể vay được là 70 đồng thôi đó thì cái cái ý nghĩa của loan to value nó là như vậy tức là cái giá trị khoản vay trên do cái um, cái giá trị uh, tài sản thế chấp vào của anh em thì uh, đây là một trong những cái sự khác biệt của phiên bản V3 và đó là lý do tại sao mà AV họ không tung ra V3 ngay ở trên Ethereum ở giai đoạn đầu mà họ chỉ thử nghiệm V3 ở nhiều các cái à, hệ sinh thái khác à, xem ờ, mọi thứ nó ổn thỏa rồi không có gì bất chấp thì họ mới triển khai lên Ethereum là như vậy bởi vì đây là một cái uh, tính năng mới uh, anh em hình dung là nếu như mà cho vay với cái tỷ trọng uh, nợ nó cao lên thì uh, uh, song song với cái việc là hiệu quả sử dụng vốn nó sẽ tăng lên uh, cùng một cái lượng vốn thì anh em vay ra được nhiều hơn nhưng mà song song đó thì à, rất là nhiều các cái rủi ro về mặt uh, tấn công protocol đúng không thì uh, AV về bản chất nó cũng là một cái protocol thôi và mọi người đều có thể gọi là nhìn vào những cái thiết kế của sản phẩm và họ có thể thực hiện những cái chiến lược riêng của mình và nếu như mà họ sử dụng những cái chiến lược đó và những cái mục đích nó không chính đáng á, thì nó sẽ dẫn đến một vài cái sự kiện liên quan ví dụ như là của AV À, v Eisenberg đó thì à, cái tên này thì cũng khá hot thời gian gần đây khi mà bị giới chức à, gọi là sờ gáy rồi và đây là một trong những cái case nó gọi là cảnh báo cho các cái giao thức uh, DeFi đó là làm sao để thiết kế những cái giao thức nó hoàn thiện và nó chỉnh chu hơn và nó khắc phục được những cái lỗ hỏng để tránh những cái kẻ tấn công họ có thể uh, gọi là bòn rút giá trị từ cái giao thức đó thì à, nói sơ sơ vậy thôi thì uh, đó là những cái ghi chú của cá nhân mình về phiên bản EVV3 này ở trên Ethereum và mình nghĩ là trong thời gian tới nó sẽ mang lại nhiều cái hiệu ứng trước mắt liên quan đến thanh khoản liên quan đến dòng tiền uh, mọi thứ nó sẽ được uh, luân chuyển nhiều hơn và chắc chắn nó sẽ được đòn bẩy nhiều hơn cái đó là không thể uh, không thể tránh khỏi rồi tại vì nhiều anh em tham gia thị trường DeFi thì rất là thích cái đòn bẩy rồi đúng không? Thì cái việc mà ra cái phiên bản này thì nó sẽ nó sẽ gọi là thêm đất diễn cho những cái đòn bẩy này thì khi mà đòn bẩy nó được à, tăng lên tín dụng nó được mở rộng ra thì đâu đó những cái tác động lên giá của thị trường nó sẽ sẽ xuất hiện còn à, việc mà nó tốt hay xấu thì à, cái này nó phụ thuộc nhiều vào cái cách mà người ta sử dụng đòn bẩy và cái cách mà liệu cái giao thức này nó có manage được cái lượng tài sản liquidate nó hiệu quả hay không thì cái đó là cái câu chuyện chúng ta sẽ theo dõi trong một vài tuần nữa một ý nho nhỏ nữa xoay quanh uh, ờ, AV đó là cái stablecoin GHO thì uh, anh em nào theo dõi uh, cái sản phẩm này thì cũng có thể thấy là GHO sẽ đâu đó ra mắt trong uh, thời gian ngắn thôi và đây sẽ là cái stablecoin được uh, AV sử dụng để phần nào đó cáp cho lại cái giá trị cho cái protocol của mình và họ sẽ chia lại những cái lợi nhuận những cái phi từ ờ, stablecoin này cho cái uh, treasury DAO cái ngân quỹ của uh, ờ, AV thì thì đó là những cái thông tin uh, bên lề xoay quanh cái stablecoin GHO hiện tại thì uh, GHO cũng chỉ được đội ngũ AV gọi là hints thôi tức là họ họ chỉ gọi là tiết lộ một xíu thôi chứ cũng chưa hẳn là có những cái thông tin nó quá chi tiết về mặt à, execution tức là mặt thực hiện à, hiện tại thì họ mới chỉ ờ, gọi là mới triển khai cái phiên bản V3 ở trên Ethereum và à, chắc là sẽ cần một thời gian nào đó để cho mọi thứ nó ổn định sau cái cập nhật này họ sẽ có những cái thông báo tiếp theo liên quan đến GHO Ok, thì đó là một vài cái ghi chú liên quan đến AV V3 uh, một cái phiên bản nó được uh, triển khai trên Ethereum trong tuần qua ha. Rồi một cái chi tiết nữa mà mình cũng rất là quan tâm đó là cái CCTB của Circle. Uh, ờ, CCTB là gì? Uh, à, viết nguyên văn nó là Cross Chain uh, ờ, Transfer Protocol. Thì uh, nói uh, thuật ngữ thì nó ghê gớm vậy thôi nhưng mà thực ra thì uh, nó là một cái cơ chế mới của Circle và uh, nó sẽ giúp cái đồng USDC uh, được uh, luân chuyển giữa các cái blockchain nó được uh, linh hoạt hơn thì uh, trong quá khứ thì chúng ta cũng biết nhiều đến uh, rất nhiều cái cái dạng thiết kế cầu nối giữa các cái blockchain đúng không về cơ bản nó sẽ có một cái dạng mà phổ biến nhất đó là lock uh, and mint tức là khóa token ở một đầu và mint uh, token ở cái đầu cầu còn lại thì uh, trong quá khứ thì cái cái thiết kế này nó tạo ra là nhiều cái cái rủi ro liên quan đến uh, giao thức nhiều hacker thì họ cũng có thể tận dụng những cái lỗ hỏng để họ min ra rất là nhiều các cái token ở một cái đầu cầu còn lại và họ bắt đầu ờ, thoát cái lượng token vừa được min ra ở min min khống á, tức là ở bên đầu cầu bên kia thì lóc một thôi nhưng mà bên này min ra tới uh, rất là nhiều gấp uh, trăm gấp triệu lần thì uh, rất là nhiều các cái cầu nối nó đã bị tấn công theo cái cách đó và circle thì về uh, về mặt thiết kế thì họ sẽ thay đổi một xíu tức là thay vì lock and uh, and mint thì họ sẽ là burn and mint và việc burn này á uh, nó sẽ uh, nó sẽ thông qua một cái hợp đồng của họ tức là cái hợp đồng mà uh, Circle Bridge nếu mà anh em nào đào sâu về mặt kỹ thuật thì uh, cái này nó cũng là quản lý về mặt contract thôi tức là nó sẽ có một cái contract và nó sẽ theo dõi những cái uh, người ta dùng cái từ là những cái message tức là ở đâu cầu bên kia nó uh, verify xong xuôi những cái message thì Circle họ sẽ có những cái đơn vị gọi là theo dõi những cái message đó và uh, những cái event ờ, những cái gọi là những cái um, những cái động thái những cái sự kiện ở một đầu cầu và họ sẽ bắt đầu mint cái USDC ở đầu cầu bên kia thì cái cơ chế này nó sẽ giúp cái việc luân chuyển tiền nó hiệu quả hơn nó mượt mà hơn và đặc biệt là người dùng sẽ được sử dụng cái đồng USDC nó là native của cái chain chain đích tức là chain mà à, mọi người muốn bridge à, sang để sử dụng á thì cái USDC đó được min ra là cái USDC native của Circle luôn thì cái này nó cũng là một cái khá là hay rồi uh, một ý nữa liên quan đến uh, cầu nối CCTP thì uh, à, cầu nối này sẽ có mặt ở trên Ethereum uh, trước và uh, sau đó là Avalanche rồi uh, tiếp đến là Solana và các blockchain khác thì cái lộ trình của họ sẽ là tất nhiên là sẽ thử nghiệm giữa uh, Ethereum và uh, Avalanche trước đó thì uh, những cái hệ sinh thái mà có thể nói là nó cũng gắn liền với USDC và cũng khá là thân với Circle rồi thì à, sau đó họ mới move dần sang những cái uh, blockchain khác uh, những cái định dạng khác uh, nó không còn là EVM nữa thì uh, có thể họ sẽ move uh, sang sang những cái blockchain này trong thời gian tương lai ha tất nhiên trên Twitter nếu mà anh em nào Ờ, theo dõi thì cũng thấy là họ chỉ trích rất nhiều gọi là họ so sánh rất nhiều cái nâng cấp này cái giao thức mới này cái giải pháp mới này thì ờ, điển hình nhất thì ờ, nếu mà anh <laughs> em nào mà fan của Chainlink thì cũng biết rồi thì hồi xưa nó có một cái CC IP của Chainlink thì họ cũng bảo là uh, cái cái cái giao thức mới này của Circle thì nó không đảm bảo được một vài cái liên quan đến uh, độ phi tập trung rồi uh, phải phụ thuộc nhiều vào Circle uh, nhiều cái ý kiến khác thì cũng cho rằng là Ờ, về cơ bản á, thì cái này nó không phải là một cái gì đó breakthrough tức là nó một một cái gì đó nó quá cải tiến một cái gì đó nó quá là cách mạng à, nó đơn giản chỉ là một cái ờ, thay đổi mới thôi về cái cách là thay vì lock vào thì uh, mình bên thôi đó thì cái này nó là một cái một vài cái góc nhìn ở trên Twitter thì à, anh em cũng có thể theo dõi được cá nhân mình thấy á, thì uh, nếu như mà chúng ta đã <laughs> tin dùng Circle, à, tin dùng USDC và chúng ta tin tưởng Circle thì về bản chất nếu như mà chúng ta muốn có một cái cầu nối mà nó phi tập trung à, dựa trên cái nền tảng của cái đồng stablecoin USDC này thì nó cũng hơi uh, mâu thuẫn một xíu đúng không? Tại vì nếu như mà ngay từ ban đầu chúng ta đã có một cái centralized stablecoin là USDC rồi thì việc chúng ta có build một cái cầu mà nó có hơi một chút centralized ở trên đó thì nó cũng không sao cả ờ, nó cũng không quá là khác biệt lắm và thay vào đó thì chúng ta sẽ serify chúng ta từ bỏ đi cái yếu tố design đó một chút để chúng ta tạm là có cái yếu tố scalable một xíu ha tức là nó nó mượt mà hơn trong cái việc là luân chuyển tiền giữa các các blockchain thì tạm thời chúng ta nên chấp thuận cái việc đó và nói chung là sẽ có một cái đội ngũ nào đó thôi họ sẽ cố gắng um, khắc phục những cái khía cạnh về mặt decentralized mà Circle đang để lại và chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn à, hoạt động song song nhau chứ cũng không quá lo ngại về cái vấn đề là một cái tổ chức nó trở nên too big to fail ở trong cái mảng crochet này đúng không thì uh, chúng ta thấy có rất là nhiều các cái giải pháp rồi uh, như hồi nãy mình nói cũng có cái CCIB của Chainlink rồi họ cũng Chainlink họ cũng hợp tác với lại Layer Zero cũng build một cái à, hệ thống uh, nó gọi là omnichain thì uh, omnichain này về bản chất nó cũng sẽ giúp đảm bảo được cái độ ờ, native của tài sản đúng không rồi ờ, nó cũng có một cái mạng lưới ờ, relay ở giữa thì relay ở giữa thì cũng sẽ quan sát và theo dõi những cái dữ liệu những cái message truyền qua truyền lại trên các chain nó cũng sẽ xác thực những cái điều đó và nó sẽ nhả lại token cho người dùng ở những cái chain đích đến rồi thì à, nói vậy thôi thì à, chúng ta sẽ thấy được là hai cái thông tin mà mình liệt kê trong ờ, tập podcast tuần này một là về cái landing và hai là cái cross end thì uh, tại sao mình lại chọn hai cái mạng này thứ nhất là uh, landing thì anh em cũng biết rồi nó sẽ giúp ừ, luân chuyển dòng tiền tốt hơn và cross chain thì nó sẽ là một cái hệ quả tất yếu của cái uh, cái việc là uh, thị trường nó ấm và nó nóng lên trở lại đó thì khi mà ethereum và các cái đồng coin lớn các cái đồng Bitcap nó có cái sự tăng trưởng và nó ổn định rồi thì như một cái đặc sản tất yếu của DeFi thôi à, mọi người sẽ rotate đúng không à, mọi người sẽ đi từ Ethereum sang những cái L1 khác à, mọi người săn tìm cái cơ hội thì uh, đó là lý do tại sao mà à, những cái cross trong à, ví dụ trong bối cảnh mà thị trường nó sẽ ổn định và nó hồi phục lại trong thời gian tới thì những cái cross nó sẽ cũng sẽ là một cái điểm mà người ta chú ý thì đó là những cái những cái nốt của cá nhân mình thôi và à, đây sẽ là một cái à, recap nho nhỏ ngắn ngắn thôi à, để chúng ta bắt đầu một năm nó à, à, nó thật nhiều những cái bước phát triển nó nho nhỏ về mặt kỹ thuật như vậy nhưng mà cái hiệu quả về mặt vĩ mô à, về mặt phạm vi rộng của thị trường thì nó sẽ rất là lớn thì đây chỉ là những cái nâng cấp nó bé bé thôi à, cá nhân mình thì thấy rất là vui khi mà thị trường nó vẫn có những cái đội ngũ họ vẫn kia trì họ xây dựng à, thì thì đây là những cái viên gạch mà chúng ta có thể kỳ vọng vào trong thời gian tới và và và sẽ là những cái nền tảng để giúp thị trường có thể phát triển một cách nó có thể nó sẽ không nhanh không ít 10 đến 100 là thần tốc như những năm trước đây nhưng mà uh, những cái cổ phiếu tiếp theo thì nó sẽ được gọi là à, bền vững hơn và nó sẽ có nhiều cái tính ứng dụng hơn cho thế giới và cho nhiều cái ứng dụng trong đời sống hơn ok đó là những gì mà mình đã quan sát được trong tuần vừa qua và hy vọng là những cái ghi chú ngắn này sẽ ờ, đâu đó mang lại những cái góc nhìn thú vị cho anh em ha và không biết nói gì hơn cảm ơn anh em một lần nữa đã dành thời gian cho DeFi discussion tuần này hẹn gặp lại anh em trong ờ, tuần tiếp theo với những câu chuyện những cái chủ đề thú vị xoay quanh thị trường DeFi anh em ha